vẫn đây một người lê bàn chân anh bước con phố khuya giờ đây hoang vắng mưa lạnh rơi vai áo trên phố xưa mỗi khi đêm về em giờ vui nơi đó em biết chăng nơi đây lòng đau ai ngày xưa đã nói sẽ yêu tôi đến suốt cuộc đời ngày xưa đã hứa yêu mãi thôi cùng tôi chung lối nhưng giờ sao thay đổi cho trái tim vỡ tan mất rồi thôi bình yên em nhé bên người ta chúc em hạnh phúc bên người ta chúc em làm sao anh quên được em làm sao anh quên những kỷ niệm như một thời mà ta đã có nhau người ơi ở bên kia em được vui ở bên kia em không buồn có bao giờ hơi em một lần thôi nhớ mong về anh ngồi nơi đây anh chưa em bóng đèn nhìn mưa rơi giọt nước mắt thấm tan vào mưa dù cho em đã không còn yêu dù cho em đang bên người khác anh vẫn không thể quên được em ngày xưa đã nói sẽ yêu tôi đến suốt cuộc đời Anh ngày xưa đã hứa yêu mãi tôi cùng tôi chung lối nhưng giờ sao thay đổi cho trái tim vỡ tan mất rồi thôi bình yên em nhé bên người ta chúc em hạnh phúc bên người ta chúc em làm sao anh quên được em làm sao anh quên những kỷ niệm những vui buồn một thời mà ta đã có nhau người ơi ở bên kia em được vui ở bên kia em không buồn có bao giờ khơi em một lần thôi nhớ mong về anh ngồi nơi đây anh chờ em chờ em nơi con đường phố không đèn nhìn mưa rơi giọt nước mắt thấm tan vào mưa dù cho em đã không còn yêu dù cho em đang bên người khác anh vẫn không thể quên được em làm sao anh quên được em làm sao anh quên những ta đã có nhau người ơi ở bên kia em được vui ở bên kia em không buồn có bao giờ hỡi em chỉ một lần thôi em nhớ mong về anh ngồi nơi đây mắt thấm tan vào mưa dù cho em đã không còn yêu dù cho em đang bên người khác anh vẫn không thể quên được em anh vẫn yêu em như ngày xưa